thời học sinh, khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời đa số chúng ta, với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, trừ tôi. Nếu các bạn chưa biết thì, thời học sinh của tôi khá là tồi tệ. Bởi vì ngoài áp lực từ sách vở ra, tôi còn phải chịu áp lực từ những kẻ bắt nạt. cười cho nghỉ học cười lên cười cười đi cười đi chơi nhanh lên cười chính vì thế tôi quyết định làm chuỗi video này để hướng dẫn các bạn cách tự vệ khi bị bắt lạc theo một giáo trình võ tổng hợp giò tồi soạn già không lan man nữa ở level 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về tư thế phòng thủ trong quá trình chiến đấu, điều tối quan trọng là chúng ta phải biết bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công của đối thủ. Tùy vào mỗi môn võ, ta lại có cách phòng thủ khác nhau, ví dụ như thế này. Hoặc là ảo ma Calada như thế này. Manila, Vậy là kia có phải xà quyền không? Với người mới, các bạn hãy đứng chân trước chân sau, để chân thuận đứng sau, đầu gối hơi trùng xuống. Trong một số trường hợp, bạn có thể đổi chân để tạo bất ngờ. Nhưng ở level đầu, bạn hãy đứng như vậy, với chân trước chĩa thẳng vào đối phương hoặc là nghiêng sang một chút, chân sau nghiêng một góc 90 độ. Không phải như thế này. Đây là khi bạn thủ sai tư thế. ngu dốt với tay thì các bạn có thể tùy cơ ứng biến ví dụ bạn thấy đối phương là một người có thiên hướng tấn công vào vùng đầu nếu đối phương thích body Samsung nhưng trong đa số trường hợp tôi hay chọn Thứ hai là phải mở mắt khi chiến đấu. Nếu không thì bảo vệ điểm yếu, gãy là một điểm trí tử nên đừng bao giờ quay lưng lại với đối thủ. Cùng với đó là cằm. Hãy tôn trọng hàm răng của mình. Khu vực từ thái dương xuống tới cằm rất nhạy cảm. Hãy bảo vệ nó bằng cách cúi đầu xuống và bịt tai lại. Tóm lại, khi bạn nhận thấy đối phương chuẩn bị tấn công mình, hãy lập tức bật trạng thái phòng thủ. Ít nhất nó cũng giúp bạn bảo vệ bản thân. Ngoài ra, bạn có thể tập bổ trợ như điền kinh, nhảy dây wow, biết nhảy đó hoặc các chế độ tập gym Hello, con tôm to quá Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn Các bài tập này có tác dụng nâng cao sức mạnh và sức bền cho bạn Well, as a medical practitioner, I don't like the sound of this at all. But as a part-time DJ, I'm kind of feeling it. Me and my dogs, but keep it 100. 100! Money in the waist till we 2020 focus. Sweet. Stacks and stacks, grill up to the ceiling. Ceiling! Hands in the air, you know the feeling. Ngoài ra, chúng ta còn có các thủ pháp lưng cao sau đây. Phản công khi đối phương tấn công. Chạy à, ra khỏi tầm đánh của đối phương. <laughs> Ôm, lùi lại, Mm-hmm.